bạn đang không biết làm sao để kiếm 10.000 sao YouTube, làm thế nào để đạt được 4.000 xem nhanh nhất, cũng như cách để bật kiếm tiền trên điện thoại. Thì đây chính là video dành cho bạn. Chào bạn, mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Chúng Con Và trong video này, Hoàng Giang sẽ chia sẻ với các bạn một ứng dụng để tăng view này, lượt xem video này, tăng subscribe này, lượt đăng ký kênh này và tăng like, lượt thích cho video. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé Let's go Ok, đầu tiên thứ nhất các bạn truy cập vào cửa hàng Google Play hay chính là Z Play đối với các máy sử dụng hệ điều hành Android nhé. Còn đối với các bạn sử dụng iPhone ấy, thì bạn truy cập vào App Store để tải xuống mình nhé. Thì trên thanh tìm kiếm của Z Play, các bạn nhập từ khóa U Uchello giúp mình nhé. U C H A N N E L. Sau đó các bạn nhấn tìm kiếm. Thì đây, đây chính là ứng dụng eTrello mà mình đang nói đến. Tiếp theo, các bạn nhấp vào cài đặt. Thì anh chính là setting đấy. Nhấp cài đặt. Chúng ta chờ tải và cài đặt nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công ứng dụng eTrello lên máy điện thoại của chúng ta. Các bạn chú ý này, các bạn nhớ biểu tượng ứng dụng của chúng ta là hình này nhé, cũng như tên ứng dụng là Uchello Shop for Shop. Và đặc biệt, nhà phát triển của ứng dụng là CPT Studio nhé. Ok, như vậy là sau khi cài đặt thành công, chúng ta nhấp vào mở. Ở bước này thì các bạn cứ nhấp vào nút tiếp cho mình nhé. Tiếp, tiếp tục, tiếp theo. Ở phần kết thúc thì các bạn nhấp vào kết thúc cho mình nhé. Tiếp theo ở bước đăng nhập thì ở bước này các bạn sẽ đăng nhập bằng link Gmail nhé. Các bạn có thể đăng nhập bằng link Gmail chính này hoặc link Gmail phụ. Riêng mình thì mình khuyên chân này khuyến khích các bạn nên đăng nhập bằng link Gmail phụ. Chúng ta có thể tạo nhiều link Gmail phụ để tiến hành cài điểm nhé. Ok, chúng ta nhấp vào đăng nhập. Ở đây thì mình chọn à, bất kỳ một tài khoản đi. Mình chọn tài khoản hoàng share gmail.com đi. ở bước tiếp theo thì các bạn nhấp vào cho phép cho mình nhé ok thì đây chính là giao diện của Useller ở phần dưới của giao diện ý, thì chúng ta sẽ có bốn mục là view này đăng ký này like và chiến dịch thì mình sẽ nói sơ qua về các mục này nhé đầu tiên thứ nhất về mục view thì ở mục này ấy, thì các bạn sẽ xem video của người khác để chúng ta tăng điểm thì uh, chia sẻ thêm một chút điểm ở usual này đó chính là coin đó các bạn có thể quan sát đây nhé đó tiếp theo này, mục thứ hai là về mục đăng ký thì mục này các bạn sẽ xem video và đăng ký kênh của người khác nhé tiếp theo nữa thứ ba là mục like thì ở mục này các bạn sẽ xem video và like thích video của người khác và cuối cùng thứ tư là mục quan trọng nhất đó chính là mục chiến dịch ở mục này các bạn sẽ tạo các chiến dịch với các mục tiêu khác nhau để chúng ta tăng view này, lượt xem này tăng subscribe lượt đăng ký này cũng như tăng like lượt thích của video đó quay trở lại với ba mục để tăng điểm tăng coi thì mình ấy mình thường hay sử dụng mục đăng ký này đó thì lý do tại sao mà mình lại ưu tiên chọn mục đăng ký này để cày điểm hơn là so với hai mục là view và like thì câu trả lời đơn giản là nếu mà cùng một khoảng thời gian đấy chúng ta xem video ấy lát nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn là các bạn bắt buộc phải xem video ít nhất 45 giây này hoặc 60 giây 90 giây hoặc 120 giây vân vân và mây mây cao nhất là 570 giây tùy thuộc vào cái người tạo chiến dịch kia thì cùng một khoảng thời gian chúng ta xem video thì cái mục đăng ký này chúng ta sẽ nhận nhiều điểm nhiều coi hơn so với hai mục view và mục like này đó thì bây giờ mình sẽ demo thử cho bạn quan sát luôn nhé chúng ta nhấn vào đăng ký thì ở đây sẽ hiện ra một giao diện như thế này đó ở phía dưới màn hình này ở đây là thời gian mà chúng ta phải xem video tổng là 60 giây thì bắt buộc chúng ta phải xem hết 60 giây. Khi các bạn trở về mới nhận được số điểm tương ứng bên cạnh là 210 điểm nha các bạn. Với trường hợp mà các bạn ấy chưa xem hết 60 giây mà các bạn thoát ra thì các bạn không nhận được một tí tẹo teo điểm nào nhé. Đó. Đồng hồ đang đếm ngược rồi. Thì sau khi thời gian đếm ngược kết thúc ý, thì việc cần làm tiếp theo của chúng ta là nhấn đăng ký này. Đó, sau đó nhấn like video. Tiếp theo các bạn chọn trở về. Đó, nếu như mà các bạn ấy nhấn đăng ký rồi mà nó vẫn hiện ra là chúng ta chưa đăng ký kênh thì các bạn nhấn đăng ký lại nhé. Đó, sau đó chúng ta lại trở về giao diện của Uchello. đó như vậy là chúng ta đã vừa nhận được 210 coin đó 210 điểm đấy và cứ như thế vào những lúc rảnh rỗi các bạn xem video để cày điểm nhé và nếu như các bạn có hai chiếc điện thoại chúng ta dành ra một chiếc để cày điểm thì cực kỳ tuyệt vời luôn này các bạn ạ đó và khi các bạn có một số điểm nhất định tầm khoảng trên 2.000 trên 2.000 điểm tức là 2.000 coin đấy thì ở bước tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo chiến dịch nhé các bạn nhấn vào phần chiến dịch ở mục thứ tư nhé đó tiếp theo các bạn nhấn vào dấu cộng ở đây nhé để tạo chiến dịch thì ở đây chúng ta sẽ có 3 loại chiến dịch tương với 3 mục tiêu khác nhau đầu tiên thứ nhất là mục tiêu tăng sub và like cho kênh của bạn thì ở mục tiêu này ấy, các bạn vừa có thể tăng subscribe lượt đăng ký cho kênh này vừa có thể tăng lượt like thích video này và cũng như có thể tăng lượt view lượt xem cho video của bạn nhé đó đây là một mũi tên trúng ba đích luôn đấy tiếp theo thứ hai là tăng lượt xem cho video thì ở mục tiêu này các bạn chỉ có thể tăng view lượt xem cho video thôi nhé và cuối cùng thứ ba là tăng lượt like thích cho video thì ở mục tiêu này các bạn vừa có thể tăng lượt like thích video này vừa có thể tăng lượt view lượt xem cho video nhé mình sẽ demo ví dụ cho bạn mục tiêu chiến dịch tăng sub và like cho kênh của bạn nhé đây thì ở đây các bạn sẽ dán đường link video của bạn vào đây nhé đây thì mình à, sẽ dán đường link của video này nhé đó thì các bạn à, vào phần à, chia sẻ này sau đó nhấn vào sao chép đường dẫn này tiếp theo mình ờ, chuyển sang giao diện của view này các bạn dán cái đường link của mình vào ô dán link video của bạn vào đây dán sau đó các bạn nhấn add tức là thêm đấy đây thì đây chính là giao diện của tạo chiến dịch các bạn quan sát này ở đây sẽ có các phần này, số lượng người đăng ký này đây mình để mình hiện tại mình đang để 10 đó mình có thể tăng lên này 10 này 10 là thấp nhất và cao nhất là 1000 10 này 20 này 30 này. đó cứ như thế tôi đây mình chọn 10 nhá nếu bạn ở đây bạn chọn 20 này thì ở những phần dưới này số lượt tích và số lượt xem này tương tự thế nó sẽ tự cài đặt là 20 luôn nhé ở đây mình cứ chọn 10 triệu đã nhé như mình chia sẻ cái thời gian yêu cầu ấy đây thời gian yêu cầu đây thấp nhất là 45 giây đó các bạn thể quan sát này. và cao nhất là 570 giây nếu như các bạn nào muốn cày 4.000 giờ xem ấy thì mình khuyên khuyến khích các bạn nên chọn 570 giây nhé đó để mình có thể có thêm nhiều giờ xem cho video để nhanh mà kiếm tiền được còn nếu các bạn là muốn tăng lượt view ấy, thì các bạn để 45 giây cho mình nhé đó mình khuyên các bạn nên chọn 45 giây hoặc là 5, 570 giây ở đây nhé bình thường là ở YouTube channel cài đặt mặc định là 60 giây rồi đó nhưng để để tối ưu hiệu quả các bạn nên chọn 45 giây hoặc 570 giây đó ở đây mình chọn 45 giây nhé lựa chọn đây thì ở phần dưới ấy, phần tổng chi phí này eChannel sẽ tự tính cho mình là 2450 coin tức là 2450 điểm đấy đó các bạn có thể quan sát số điểm mình hiện có đang ở trên ở góc phía bên phải trên cùng của màn hình nhé ví dụ này mình thay đổi là 60 giây này thì tổng chi phí ở đây sẽ là 2600 luôn tăng lên đấy đó ở đây mình chọn 45 giây thôi nhé sau đó các bạn nhấn vào hoàn thành nhé để mình tiến hành tạo chiến dịch ok tiếp theo các bạn nhấn vào đồng ý đó như vậy là mình đã tạo chiến dịch thành công đây các bạn có thể quan sát chiến dịch của chúng ta đang chạy nhé đối với chiến dịch tầm khoảng 10 à, sáp như thế này thì à, các bạn mất chỉ khoảng tầm 10-15 phút là chúng ta có thể hoàn thành xong chiến dịch rồi nhá đó ok như vậy là mình đã hoàn thành xong chiến dịch các bạn thể quan sát này ở đây chúng ta chiến dịch chúng ta mục tiêu là 10 sáp này nhưng số sáp chúng ta có thể tăng lên trên của 10 sáp nhá cứ trên trên 10 sáp là chiến dịch của chúng ta đã hoàn thành rồi nhá đó và bây giờ còn chân chừ gì nữa hãy cài đặt ngay Utrailer đi và các bạn hãy click vào đường link cài đặt mà mình để ở phía dưới mô tả nội dung của video này nhé để các bạn có thể nhận được 1.000 coi 1.000 điểm hoàn toàn miễn phí luôn nhé hoặc bạn có thể nhập đường link đang hiện ở phía trên màn hình này nhé các bạn nhớ nhé là nếu các bạn cài đặt bằng đường link đó thì các bạn sẽ được nhận 1.000 coi 1.000 điểm hoàn toàn miễn phí luôn nhé đó hãy cài đặt ngay đi hãy cài đặt luôn đi để chúng ta cày 4.000 lượt xem cũng như 1.000 sao để bật kiếm tiền nhanh nhất có thể chúc tất cả bạn thành công Triển thêm một chút thì Hoàng Xe sử dụng phần mềm BlueStack, phần mềm mô phỏng giả lập điện thoại Android phổ biến nhất tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới để làm video này nhé. Thì Hoàng Xe có hẳn một video hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt phần mềm BlueStack thì mình sẽ để đường link video ở dưới phần mô tả nội dung của video này nhé. Hoặc các bạn có thể nhập đường link đang hiện ở phía trên màn hình này. Hoặc một cách khác, các bạn có thể lên thanh tìm kiếm của YouTube search tìm kiếm từ khóa BlueStack khoán xe nhé. Đó. Thì đây, mình đề demo cho các bạn luôn nhé. Các bạn lên thanh tìm kiếm của YouTube này. Các bạn nhập từ khóa Blue này. Ok con vâng, uh, share con uh, xe với liền giấu luôn nhé đó sau đó các bạn nhấn enter thì đây đây chính là video mình đang nói đến hướng dẫn cách tải và cài phần mềm giả lập Android BlueStack đơn giản nhất các bạn click vào xem nhé Hello hello chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh xe của Mazda Chúc mừng bạn đã xem hết video. Và nhấn like, thích, share, chia sẻ video. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh youtube của Hoàng Giang để ủng hộ Hoàng Giang cũng như đón theo dõi những video mới nhất hoàn toàn miễn phí của bạn xem nhé. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy để lại comment, bình luận phía bên dưới video để cùng thảo luận